nào nuôi nuôi nô chào nô ừ, nô cho anh mượn cái um, đồ chơi nào đó đây đồ chơi đây ừ. cho mượn này không thèm lấy lại ừ. nô nô đây này ừ. nô cứ yên đấy để anh quay video nô nếu ừ. này có mặt trời này ừ cầm vào đây rồi đó ừ. chào nô đẹp trai ừ. chào nô đẹp trai nhá nô đẹp trai quá nhỉ Ừ. nô làm gì mà đầu nô ướt nhà này à xúc đầu vào trong cái uh, nước à vào vào vào vào vào cái uh, vành nước à mà đầu này ướt thế ướt mỗi đầu thôi người thì khô ừ. Thôi, chào anh em mà lắm nằm xuống nằm nằm nằm nằm ừ, ok ừ tiếng nô ngáy như trâu thở ừ. Ừ. ngồi dậy đi Ngồi hẳn dậy chưa ừ. Ngồi hẳn dậy Ngồi cho cao lên bằng anh đi xem nào Nào Ngồi Không nằm nữa Ngồi dậy Đâu rồi ngồi dậy Tay anh ở đây mà Đây mà Ừ phải rồi không ngồi hẳn dậy không nằm thế phải ngồi dậy tay anh đây rồi ngồi xuống ngồi thôi không nằm phải rồi yên thế rồi ừ thôi kệ nó đi quan tâm gì